và xuất thân là con nhà nòi thuộc dòng dõi của nhà thám hiểm rất lâu đời vẫn còn truyền lại văn danh thiên cổ cô là tâm điểm bằng chứng là mỏ khoáng sản mang đến thịnh vượng và đầy trù phú cho cả miêu đa chính là nhà này đầu ra cho cả gia tộc hạnh phúc nhưng có lẽ dòng máu thám hiểm nên họ từ bỏ cuộc sống sung túc luôn khát khao tìm thế giới mới làm chuyện điên rồ khiến ai cũng phục họ sẽ trả một khoản cách xù cho người tin cậy để nuôi con mình nói dư sức từ tuổi sơ sinh đến tuổi trưởng thành mà vẫn còn tiền đời của ông Rossi là thế đến đời cha cũng không ngoại lệ rồi đến cô không khác là bao cũng muốn đi xa không có ngày về khi ức tôi nhớ cha mẹ chỉ nằm gói gọn vào những lá thư Giả như được đi thật nhiều khám phá thế giới cô thử suy tư Cô khát khao được giống cha mẹ tràn đầy hạnh phúc và lãng mạn Rồi nàng Rosie nhỏ nhắn tưởng tượng một vị hội tử tới tìm cha Một ngày nào đó cô sẽ lên đường giống như thời gian cô luôn mơ mộng Suy nghĩ rất nhiều về cuộc hành trình tương lai ngày mai là biển rộng Muốn biết đến vùng đất hứa đầy sao hoa và hùng vĩ Tình không bỏ bên người hoàng tử và hạnh phúc chẳng cùng đi Giấc mộng đành tan biến cô không có tìm thấy cha bầu đó là linh hồn lỡ ác đi đã đi cùng với nàng Đó cũng là món quà sinh nhật cha mẹ đã tặng cho cô Quá năng động và cái tinh ngạc của một hòn lửa nóng quá độ Kèm theo đó là một bản đồ do chính bàn tay họ soạn ra Với cả tấm lòng yêu thương ta thiết đang giấu không báu chưa từng khám phá Một lời nhắn nhủ được viết trong đáy con hãy lên đường tìm thức khát khao Vượt qua hàng ngàn dặm đường tìm kiếm rồi ngày nào đó đoàn tụ cùng nhau Chuyến đi đầu đời ở sao cháy bỏng tất cả đồ đạc cô đã sẵn sàng Từ cúc chim cho đến ba lô rồi chuyến phiêu lưu bắt đầu cùng nàng thật phủ phàng khi chính Rosie là người mù đường không thể tả Cần có ác nghĩ để đọc bản đồ con đường nguy hiểm ai giúp ta Bắt Nam Tây Đông Cô cũng không phân biệt nổi nữa Chính vì thế cha mẹ đã tặng một tử tinh nghịch linh hồn lửa Mà trên người của Kim nóng đực và dưới đôi chân là ba tinh lửa Nếu cô đi qua thì sẽ bùng cháy khô hạn đến mấy cũng không có mưa Đất ngay dùng bàn tay lửa leo kéo kẻ thù để rồi thiêu chết Sức nóng của cô càng thêm bứt phá khi độ cô ta xếp hạng bậc nhất